Lá thư số 103 Thư trả lời cư sĩ Hồ Huệ Triệt Thư thứ tư Thư ngày mùng 6 tháng 3 chưa nhận được Bà Châu Sạo Trinh nhà họ Mã Có thể nói là có thiện căn đời trước Đấy là những chuyện có chứng cứ đích xác Cần gì quan phải làm chứng Nếu không có tướng lành để làm căn cứ chứng nghiệm sự vãng sanh thì xin chứng minh còn được Nay đã có chuyện thần hồn du ngoạn cõi tinh đồ Lại được quán âm báo kỳ hạng vãng sanh Mà vẫn cầu chứng thì thành ra chi kiến của kệ Chẳng biết pháp môn tịnh độ rồi Xin hãy gửi chuyện này cho Phật học thư cục Để họ đăng tải trên tờ bán nguyệt sang Tài liệu chánh yếu của họ mang tánh chất khác với tờ báo tân thân. Tuy nhiên, hoàng dương Phật Pháp thì phải chú trọng nơi chân thật chẳng hư vọng. Nếu tùy ý tô vẽ thì lỗi ấy cũng chẳng nhỏ nhoi đâu. Vì sao vậy? Vì sẽ khiến cho người ta do chuyện tô vẽ này mà nói những người vạn sanh xưa nay đều là không thật. Nếu xác thật không ngụy tạo thì đăng tải chẳng trở ngại gì. Nếu không, hãy gạt bỏ những chuyện tô vẽ, chỉ đăng tải những chuyện thuộc về bản chất. Nếu không có căn cứ trọng yếu, hãy nên thủ tiêu đi. Đối với chuyện quý y thì đã sanh về Tây Phương dự vào địa vị thánh, thân cần tam thánh, còn quý y phàm tăng làm chi nữa? Quan một mực chẳng thích người khác giả vờ Nếu chân thật chẳng dối trá Cố nhiên nên đăng báo Nếu không kẻ viết bài văn ấy Phạm tội lỗi Mà người chết cũng chọn Chẳng được hưởng lợi ích gì Ngày 28 tháng 3 năm Dân Quốc 29 1940 Lá thư số 104 Thư trả lời cư sĩ Vạn Lương Thư thứ nhất quan là một ông tăng Chỉ biết cơm cháo Vô chi, vô thức Bị ép vào thế bất đắc dĩ Đành đem những gì chính mình biết Chính mình làm được Thưa với người khác Nào đáng khen người quá lố như thế Văn sao thọ khang bạo giám Trên núi đã hết sau mấy bữa nữa sẽ bảo người bạn ở Thượng Hải thay mặt gửi đi. Nói đến chuyện quy y, sao không chọn bậc đạo đức cao siêu mà lại thờ ông tăng già cả, ngu đồn, ủ bại, ngờ nghịch như con rối làm thầy. Tuy vậy, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, hoàn toàn cây vào lòng thành của chính mình. Nay do ông đã thờ ông Tăng ngây ngô như con rối làm thầy thì cần biết rằng tuy con rối không có điểm nào hay nhưng cũng không có điểm nào dở bởi nó không có lòng riêng tư tâm mưu mèo nên con rối cũng có chỗ để học theo những gì chưa thể cùng người khác đánh giá quyết định được hãy nhất loạt bỏ đi Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Lương Nghĩa là dùng trí huệ để làm cầu bến trong đường hiểm sanh tử Khiến cho khắp hết thảy mọi người thoát ngay đường hiểm Lên được chỗ an ổn Hiện nay thế đạo bại hoại đến cùng cực Xét đến căn nguyên đều do gia đình không khéo dạy dỗ từ nhỏ chọn chẳng đem đạo lý làm người dạy bảo huống là những sự lý phước thiện, hòa dâm, nhân quả, báo ứng, vân vân ư. Vì thế, những kẻ ấy vừa nghe tà thuyết bèn nương theo, cổ nhiên coi chuyện giết cha, giấm mẹ là bổn phận chánh đáng. Nếu không tệ hại như thế, thì khi có được quyền thế, địa vị, cũng sẽ mặc tình làm càng, gây tham độc cho thiên hạ không có được quyền lực ấy Thì kết đảng hoành hành Gây lụy cho địa phương Nguồn gốc đều là do Không được cha mẹ hiền khéo dạy dỗ mà ra Vì thế nói Thiên hạ chẳng yên Thất vua có trách nhiệm Nhưng có người từ lúc mới sanh Chịu ảnh hưởng rất sâu từ mẹ Do vậy phải có hiền mẫu Thì mới có hiền nhân mà hiền mẫu phải khởi đầu từ hiền nữ. Vì thế, muốn cho thiên hạ thái bình, ắt phải bắt nguồn từ dạy dỗ con cái, nhưng dạy con gái lại càng khẩn yếu hơn dạy con trai. Vì nữ nhân có thiên chức giúp chồng dạy con. Từ xưa, những bậc thánh hiền được thành thánh hiền đều nhờ có mẹ hiền, huống là những kẻ tầm thường kém cỏi ư. Nếu không có hiền nữ Sẽ không có hiền thê, hiền mẫu Đã không có hiền thê, hiền mẫu Thì những kẻ được người nữ ấy giúp đỡ, dạy dỗ Đều thành kẻ ác hết Đều ngăn trở điều lành Đấy chính là cội nguồn Khiến cho nước ta Nước không ra nước Dân chẳng thành dân vậy Ông muốn hoàng pháp Hãy nên lấy Giữ vẹn luân thường Chọn hết bổn phận Dứt lòng tà Giữ lòng thành Đừng làm các điều ác Vân giữ các điều lành Làm tông chỉ chủ yếu Lại còn đề xướng nhân quả báo ứng Sanh tử luân hồi Để hết thảy mọi người Đều biết được khổ nhân khổ quả Lại còn làm cho họ sanh lòng tin Phát nguyện Trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương để mong đích thân chứng được nhân vui, quả vui. Những điều khác đã nói cặn kẽ trong văn sau, ở đây không ghi đầy đủ nữa. Gửi đến một gói gia ngôn lục, sách này giản lược rất hợp cơ nghi. Ngày mùng 1 tháng 6 năm Dân Quốc 17 1928 Lá thư số 105 Thư trả lời cư sĩ Vàng Lương Thư thứ hai Cổ nhân nói Do đất mà té Do đất mà đứng dậy Rời khỏi đất mà mong đứng được Thì quyết chẳng có lẽ ấy Nay thế đạo loạn lạc đến cùng cực Bỏ hiếu, bỏ luân thường Vứt bỏ hố thẹn Đúng là muốn cho có người Chọn chẳng khác gì cầm thú Thì mới sướng bụng Nguyên do đều là vì lý học bài bác những chuyện nhân quả, tội phước, báo ứng và sanh tử luân hồi. Đấy chính là cội rễ chung của sự loạn lạc hiện thời. Điều khiến cho cội rễ loạn lạc ấy được nảy nở sum xuê chính là vì trong gia đình không khéo dạy dỗ, trong nhà trường chỉ biết học theo lối cử nghiệp cầu công danh, chọn chẳng nhắc đến chuyện đánh đổ những ham muốn sàng bày để khôi phục lễ nghĩa, thành ý, chánh tâm, vân vân. Vì thế, người đọc sách quá nửa đều là mưu mèo, dối trá. Mãi cho đến gần đây, gió Âu vừa thổi qua thì những kẻ chưa được khéo dạy ấy ai mà chẳng buông lung hớn hở. Do vậy, giết cha, dám mẹ vẫn tự khoe khoang. Những thói xấu ác ấy đều do chẳng dạng đến luân thường, thiên chức của cha con, chồng vợ, vân vân và chẳng bằng đến nhân quả báo ứng. Cho nên các thói xấu ấy càng đặc biệt lừng lẫy mạnh mẽ. Nếu ai nấy chú trọng luân thường, hiếu hữu, vân vân và biết thiện ác đều có báo ứng. Dẫu đem cái chết để uy hiếp buộc phải làm những chuyện giết cha, dâm mẹ, vân vân Cũng chỉ đành mặc cho chúng nó giết Quyết chẳng chịu làm theo lời bọn ấy Do vậy biết rằng thiên hạ loạn lạc là do gia đình không khéo dạy dỗ Và chẳng nói đến nhân quả báo ứng mà ươm thành Biết bao người thuộc giới chánh khách, quân sự, giáo dục Hội đến nguồn gốc loạn lạc và nguồn gốc đệ thái bình đều đáp không được tức là chẳng biết cái nhân gây ra tế ngã mà cũng chẳng biết cái nhân để đứng dậy ông đã nhận lệnh chức vụ ủy viên học vụ trước hết thể nên đem ý này nói với hết thảy học sinh và hết thảy mọi người rồi mới lại dạy họ nương theo ngụ giới thập thiện do Phật dạy và pháp môn tịnh độ để tu trì thì sẽ dễ cảm hóa, chẳng đến nỗi bị phản đối không chấp nhận. Nếu không, bọn họ sẽ khó thuận theo do bọn họ vẫn còn coi trọng lý học và những ngôn luận mù quáng trong thời gần đây. Làm sao có thể khiến cho họ vui lòng thật sự khâm phục cho được?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 nếu không chỉ hữu danh vô thật Rốt cuộc có ích gì đâu Trần Bằng Côn Pháp danh là Huệ Siêu Lưu Thao Pháp danh Huệ tìm Dương Phụng Nghi Pháp danh Huệ Thục Mậu Bành Thị Pháp danh Huệ chinh Những sách đã in không còn bao nhiêu Đời sau này in ra Sẽ chăm trước gửi cho mấy gói Như gia ngôn lục Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú, vân vân. Ngày mùng 9 tháng 10 năm Dân Quốc 17, 1928. Lá thư số 106 Thư trả lời cư sĩ Vạn Lương Thư thứ ba Thư nhận được đầy đủ Pháp danh của ba người được viết trong một tờ giấy khác Từ rầy đừng gửi thư đến nữa mà cũng đừng giới thiệu người khác quy y Do không có một lực để thù tiếp Gửi đến cũng không trả lời Bản thảo cuốn Gia đình giáo dục tùng thư Ngàn muôn phần xin đừng gửi tới Nếu gửi tới Sẽ đem gửi trả lại ngay Vì quan một lực cực suy Ngay như để trả lời lá thư này Còn phải dùng cả kính lão lần kính lúp mới gắn gượng xem thư trả lời vì sư thay quan dạo chánh đối chiếu xét ra vị này chính là lão pháp sư đức sâm do trong năm trước chánh quyền giang tây muốn diệt chùa thọ lượng của thầy ấy tức là hủy phá ngôi chùa cực cổ để mở đường mở ngôi chợ bán rau nhỏ nên thầy ấy đã hướng đến những vị tay to mặt lớn trong giới quân đội, chánh trường để cầu cứu. Chánh phủ lại ép buộc phải xây dựng ngay, nếu không sẽ vẫn phế bỏ. Thầy ấy bèn kiệt lực lo liệu, hồng nhà chùa được khôi phục. Năm ngoái, sau khi quân đội đã rút lui, chuyên viên quy hoạch trong khu ấy bèn lên kế hoạch giải quyết dứt điểm trình công văn lên Trung ương đưa kế hoạch trung thu toàn bộ tài sản nhà chùa. Trung ương ra lệnh trưng thu 8 phần 10. Chùa miếu nằm trong khu vực bị đóng quân đã trống rộng như chùi, tròn không có tài sản tích cóp lại bị trưng thu 8 phần 10 thì tăng sẽ chết đói hết sạch. Sư Đức Sâm lại cày những vị tài to mặt lớn các giới trình công văn dừng tin tức nhất loạt chẳng thông vì kẻ thừa hành ở trung ương chèn ép không trình lên tới năm nay lại cây người có quen biết sâu đậm phân giải với gạ viên chức chuyên lo liệu chuyện ấy thì sự việc trưng thu nhà chùa mới được ngưng dứt hai ba năm qua Thầy ấy đã vì chuyện ở Giang Tây Mà nhọc nhằn tột bậc nên đã nhóm mình Củ hoa chí theo dự định sẽ được in trong mùa đông năm ngoái Nhưng do chuyện này phải ngưng lại Chẳng biết năm tới, năm sau nữa có in ra được hay không? quan đã 77 tuổi, sẽ chết trong sớm tối Bất luận chuyện gì đều chẳng dám mó tay vào Người trong hoàng hóa xã cũng không rảnh rỗi Lại thiếu khả năng để duyệt xét Sợ ông không thông cảm Nên mới nói đại lược nguyên do Mong hãy sáng suốt soi xét Màu Vân Phong Pháp danh là Huệ Tuấn Châu Hiểu Sơ Pháp danh là Huệ Lãng Châu Hồng Xanh Pháp danh là Huệ Thâm Gửi cho ông tịnh đồ ngũ kinh Kỷ lộ chỉ huy Sức chung tăng lương Mỗi thứ một gói Ngày mùng 4 tháng 9 Năm Dân Quốc 25 1936 Lá thư số 107 Thư trả lời cư sĩ Cố Tông Huống Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp Những kẻ hạm cao chuộng xa thường lầm lạc chuyên chú cầu khai ngộ trong nhà thiền nghĩ rằng duy tâm tịnh độ từ tánh di đà chẳng coi tây phương cực lạc thế giới là đúng thứ ý chỉ ấy tưởng như sâu xa huyền áo nhưng thật ra quá nữa đều biến thành thói hiền kém kể chuyện ăn điếm của báu trở nên bắt chước thói ác ấy hãy nhiếp tròn sáu căn Tình niệm tiếp nối mà niệm Sẽ tự có thể quyết định vạn sanh Tây Phương Những kẻ chỉ trọng lý tánh Chẳng chú trọng sự tu Chính là phường biến khéo thành vùng Cầu thăng lên đậm ra đọa xuống Nếu nhiễm phải thói ấy Thì liệu sanh tử chắc phải đợi đến năm nào năm nào Ngày rằm tháng năm năm dân quốc 28 1939 Lá thư số 108 Thư trả lời cư sĩ Hạ Thò Kỳ Cha ông tuổi đã cao Hãy nên khuyên cụ lập tức toàn thân buông xuống Nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Lúc niệm, trong tâm phải niệm cho rõ ràng Miệng niệm cho rõ ràng tại nghe cho rõ ràng Dẫu chẳng mở miệng Niệm thầm trong tâm Thì vẫn phải từng câu từng chữ Nghe cho thật rõ ràng Vì tâm vừa khởi niệm Liền có tướng của tiếng Tay chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình Vẫn rành rẽ, rõ ràng Nếu thường nghe được rõ ràng Thì tâm sẽ quy về một chỗ tinh thần chẳng rong ruổi bên ngoài vì thế mắt cũng chẳng nhìn chi khác mũi không ngửi gì khác thân cũng chẳng buông lung cho nên gọi là nhiếp tròn sáu căn niệm phật như thế gọi là tịnh niệm ba câu này sư tự khuyên đậm thêm do nhiếp tâm nơi phật hiệu thì tuy chưa thể hoàn toàn không có tạp niệm nhưng đã giảm nhẹ nhiều lắm nếu có thể thường xuyên giữ cho liên tục thì ở mức độ nông cạn thì đắc nhất tâm bất loạn mức độ sâu là đắc niệm Phật tam muội đây chính là ý nghĩa trọng yếu để lúc thường ngày gắn chuyên tâm dốc trí hằng ngày thường nghĩ sắp vạn sanh trong tâm chẳng giữ lại chuyện gì có chuyện gì cần giao phó liền giao phó sẵn con cháu có điều gì cần hỏi thì hãy hỏi sẵn đi đời đến lúc lâm chung cả nhà niệm phật không nên hỏi chuyện gì hết cũng không có chuyện gì cần phải giao phó mọi người đồng thanh niệm phật nếu chính người ấy đã nắm chắc sự vạn sanh Chính mình tự tắm rửa Thay quần áo là tốt nhất Nếu chính người ấy không thể làm được Thì vạn phần trở nên lau rửa Thay quần áo sẵn cho người ấy Hỏi chuyện, khóc lóc, vân vân Hệ có những chuyện phô trương mù quán kiệu đó Chắc chắn người sắp mất Bị phá hoại chánh niệm Chẳng được vạn sanh bảo người sắp chết ngoảnh mặt về phương Tây Trước mặt thờ một bức tượng Phật tiếp dẫn Nghĩ đi theo Phật vạn sanh Một mật niệm cho đến khi đã tắt hơi được hơn 3 tiếng đồng hồ Đây là thời gian tối thiểu Vẫn phải nên niệm nhiều hơn Rồi mới làm những chuyện Tắm rửa, thay quần áo, khóc lóc, vân vân thì chẳng đến nỗi làm hỏng đại sự. Khóc lóc cũng chớ nên bỏ, nhưng phải chú trọng nén buồn niệm Phật, trở nên khóc lóc phô trương bề ngoài. Người già lâm chung nên làm như thế, mà người trẻ tuổi cũng như thế thì chắc chắn được vạn sanh. Thêm nữa, con gái từ nhỏ cần phải dạy cho nó tánh tình nhu hòa chẳng nội nóng tập quen lâu ngày sẽ thành thiên tánh lời ích ấy chẳng thể nói tận chưa lập gia đình mà nổi nóng thì hoặc là bậc kinh hoặc bị băng huyết có gia đình rồi cũng thế hoặc bị sảy thai hoặc khiến cho tánh chất của đứa trẻ trong bụng trở thành bạo ác sanh con ra trong khi cho con bú Nếu nồi nóng đùng đùng Thì khi cho đứa trẻ bú Nó sẽ chết ngay Chẳng nồi nóng quá mức Thì nửa ngày hoặc một ngày sau Nó mới chết Không đứa nào chẳng chết Nồi nóng nhẹ nhẹ Thì tuy nó không chết Nhưng cũng sẽ sanh bệnh Không đứa nào không bị bệnh Nếu nồi nóng liên tiếp Một, hai, ba ngày thì đứa trẻ bị trúng độc ngày càng nhiều hơn cũng khó thể nào không chết điều này danh y thần y nước ta xưa nay đều chưa hề nói đến hãy đem nghĩa này đối với hết thảy nam nữ sẽ cứu được mạng trẻ khi chưa sanh ra nữ nhân tánh tình nhu hòa thì gia đạo cũng yên vui hòa thuận con cái do họ sanh ra tánh tình cũng đều từ thiện nhu hòa tôi thường nói dạy con là căn bản để thiên hạ thái bình nhưng dạy con gái lại càng thật quan trọng do con người sinh ra bỏng thụ tánh khí của mẹ nhìn theo oai nghi của mẹ nhiều hơn cha rất lớn có hiền nữ thì mới có hiền thê chồng của hiền thê ắt là hiền nhân con của hiền mẫu ắt là hiền sĩ Bà thái nhầm dạy con từ trong thai Nên văn vương sanh ra liền có thánh đức Ấy là dạy dỗ từ thở còn chưa sanh ra Quan đã tám mươi rồi Buổi sáng không bảo đảm được buổi tối Tất cả thư từ giao cho thầy thư ký của thường trụ lo dùm Quan chẳng hội đến Do ông ở tại phương xa Nên thầy ấy mới đặc biệt chú ý Đưa cho quan đọc để trả lời Phương pháp tu trì đã có trong các sách tịnh đồ và văn sao Ở đây không ghi cặn kẽ Mong ông cũng đem những điều đã nói trong thư này Bảo với giả công, tông huống Ngày rằm tháng 5 năm dân quốc 28 1939 Chớ nên thường gửi thư đến Thường gửi thư đến Thì quan chẳng thể phúc đáp Tăng nhân hiện thời Đa phần theo thói tục Mới 40-50 Đã cử hành chúc thọ Có người đem chuyện ấy Nói với quan quan nói Tôi thà bị phạt chặt đầu Chẳng muốn nghe đến chuyện chúc thọ có ai muốn chúc thọ cho quan Tức là đã lôi quan Vào phường Hà Đô Hèn kém nhất Lá thư số 109 Thư trả lời cư sĩ Mục Tông Tình Thư thứ nhất quan già rồi Lại bị truyền tu chỉnh Dạo chánh Nga mi Cụ hoa sương chí Thúc bách chẳng thể chần chừ được Do các nơi gửi thư từ đến quá phiền phức Nên hơn cả năm bà chưa thể làm xong được Nay thì sau tháng 11 Đã tận lực cự tuyệt hết thảy thư từ Từ rầy đừng gửi thư đến nữa Gửi đến quyết không trả lời Nay đặt pháp danh cho ông là tông tình Nghĩa là lấy pháp môn tịnh độ của Đức Phật làm gốc tự hành dạy người lại gửi cho ông văn sao gia ngôn lục tịnh độ thánh hiền lục phật học cứu kiếp biên gộp chung thành một gói mong hãy đọc kỹ từ rầy về sau ngàn vạn phần đừng gửi thư đến cũng đừng bảo người khác gửi thư đến lần này tôi đã phá lệ quyết chẳng phá lệ lần thứ hai lần thứ ba đâu nhé ngày mùng 3 tháng Chạp năm Dân Quốc 21 1932 Lá thư số 110 Thư trả lời cư sĩ một Tông tình Thư thứ hai Sao lại thổ tâm như thế Gửi thư đến Chỉ ghi tịnh không ghi huyện Làm sao gửi được Lại chẳng viết tục danh Chỉ dùng pháp danh đã dùng pháp danh lâu ngày thì còn được Chữ mới dùng thì ai mà biết được Đây cũng là lỗi thiếu thông hiệu nhân tình thế thái Một đệ tử ở Quý Châu gửi thư tới Nhờ gửi sang nhà người em trai Ông ta ở Nam Kinh Gửi đi bằng thư bảo đảm Người cánh cửa không biết đến pháp danh của ông ta Bảo ở đấy không có người đó bèn đem thư gửi trả lại. Không lâu sau, người ấy đích thân đến đất Tô, mới biết ông ta chẳng hiểu chuyện đời. Pháp danh của lệnh nhạc mẫu và lệnh tử được ghi trong tờ giấy khác. Đức hạnh đẹp đẽ của lệnh nhạc mẫu thật đáng khâm phục, vì thế có pháp danh là Đức Ý. Lệnh tử đã có thiện căn từ đời trước nên đặt pháp danh là Phước Duệ. Duệ chính là trí huệ, có phước, có huệ thì sẽ có thể tự lời lời người. Niệm quán âm thì không chỉ khuyên bảo tình hữu niệm mà hãy nên tuyên cáo trong thôn mình ở và những thôn lân cận. Bất luận già trẻ, trai gái đều nên ăn chay niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mọi người ai nấy ở trong nhà mình Vừa làm việc vừa niệm Thường niệm trong khi Đi, đứng, nằm, ngồi Chắc chắn chẳng bị ôn dịch Năm trước các xứ bị dịch tả thật dữ dội Tại vùng phụ cận của Trấn Tự Tiền Thuộc huyện Trừng Thành, tỉnh Thiểm Tây Cả mấy trăm người chết Trong thôn của một đệ tử Có năm sáu chục nhà Ông ta dạy mọi người điều niệm quán âm Nên chỉ có hai kẻ xấu bị chết Những người khác đều bình an Cư sĩ Hà Hồng Cát Ở huyện Cam Cốc, tỉnh Cam Túc Đề xướng niệm Phật Phàm những chỗ niệm Phật Tật dịch chẳng xâm nhập bờ cõi Ông khuyên tịnh hữu niệm là biện pháp nhỏ dạy già trẻ trai gái trong cả thôn điều niệm mới là biện pháp lớn tốt nhất là ăn chay trường nếu chẳng thể thì cũng nên bớt ăn mặn dẫu chưa thể ăn chay cũng phải niệm đang trong lúc hung hiểm này chỉ có niệm nam mô quán thế âm bồ tát là được cứu vớt che chở những kẻ sợ chết muốn được yên vui Sẽ chẳng đến nỗi Vẫn chẳng nghĩ làm như vậy là đúng Mà coi thường Tụ tập đạo hữu để niệm Thì nên chia thành ba bang Một bang đi nhiễu Niệm ra tiếng Hai bang tịnh tọa niệm thầm Như thế sẽ thành ra niệm suốt ngày Nhưng chẳng đến nỗi quá mệt Nếu cùng nhau niệm ra tiếng hết thì một lúc sau do quá mệt chắc sẽ đến nỗi đổ bình do chẳng khéo lập cách đâm ra làm cho kệ vô chi bảo Phật pháp chẳng linh oan uổng tàu khổ nghiệp chẳng thể không biết điều này ngày mùng 4 tháng giêng năm dương quốc 24 1935 lá thư số 111 Thư trả lời cư sĩ Một tâm tình thư thứ ba Pháp danh của Định Lan phạm tổ húy Xin hãy tùy ý thay đổi Nay đặt là trí duệ Sẽ chẳng đến nội phạm nữa Nếu vẫn phạm Thì xin hãy tự đổi Không cần phải yêu cầu quan đổi Phong tục làng quê miền Nam Miền Bắc khác nhau Phương Nam cũng có vùng kỳ tên quý rất nghiêm Cũng có vùng đặt tên cho con Lại dùng chữ chánh yếu trong tên cha Như cha tên bằng Con tên là Tiểu Bằng Cha tên Khiêm Con tên Tục Khiêm Đối với pháp danh Có khi chuyên dùng một chữ Nên ông, cháu, cha, con Đều cùng một chữ quan trắng đặt pháp danh theo dòng phái dùng chữ tùy ý hệ có nhiều người quy y mà không ai thứ bày điều gì thì dùng cùng một chữ hệ có ai thứ bày thì mỗi người dùng một chữ để khỏi phạm lỗi trái với thế tục tăng tử có tên tự là tử dư mạnh tử cũng có tên tự là tử dư tử tư theo học với tăng tử Mạnh tử chính là môn nhân của tự tư Do đây có thể thấy được cổ nhân khoan dung Mà người hiện thời lại nghiêm ngặt Đại sự phải nương theo lý Tiểu sự phải thuần theo thói tục Đấy chính là chuẩn mực để giữ thân cư sự trong cõi đời vậy Ngày rằm tháng Giêng năm Dân Quốc 24 1935 Lá thư số 112 Thư trả lời cư sĩ một Tông Tình Thư thứ tư Pháp danh của Dương Mẫu Được viết trong một tờ giấy khác Ảnh chụp của quan trắng tiền gửi đi Do chiến sự Bưu điện không chịu nhận bưu kiện Nay gửi khuyến niệm quán âm văn Mong hãy dùng bài văn ấy Để khuyên rộng rãi Tôi vốn cho in bài này 50 vạn bản Nhưng do chiến tranh nên phải đình lại Sau này có lẽ sẽ in ra Bô cục chịu nhận thì sẽ gửi tới Cũng không thể nói chắc chắn vì thời cuộc vậy Thầy Đức Sâm Bình tình đã khó được tám phần Từ rầy ông chớ nên lôi thôi Gửi thư tới lui mà chẳng nói lên được điều gì Hơn nữa chưa từng gặp gỡ Gửi thư đến thì người nhận phải trả lời Đừng nói là người bệnh Ngay cả người mười phần khỏe mạnh Hàng ngày cũng chẳng rảnh rỗi để đáp ứng được Từ năm dân quốc thứ bảy, thứ tám 1918-1919 đến nay quan ở chùa Pháp Vũ núi Phổ Đà Chọn chẳng làm chuyện gì khác Nhận được thư bèn trả lời Đến nỗi hàng ngày chị lo trả lời thư Những vị Pháp Sư giảng Kinh Muôn phần chẳng thể Hệ những được đến liền trả lời ngay được Do không có sức lực Tinh thần để thù tiếp như vậy đâu Chiến sự dữ dội Hãy lấy chuyện trì chú Đại Bi Và niệm quán âm làm điều chánh yếu Không có chuyện gì quan trọng đừng gửi thư tới Chiến sự chưa ngưng dứt thì vĩnh viễn đừng gửi thư tới Bởi lẽ trì tụng còn không kịp rảnh rỗi đâu mà phúc đáp Ngày 19 tháng 8 năm Dân Quốc 26 1937 Tu tịnh nghiệp và học giáo khác nhau Một đằng chú trọng khai giải Một đằng chú trọng thực hành Dẫu có chỗ chẳng biết bèn bỏ mặt đó Xem lại đổi ba lượt Phần nhiều sẽ có chỗ Trước sau thấu hiểu ý nghĩa Dẫu chưa hiểu trọn vẹn Cũng thấu hiểu được phần nào ý nghĩa kinh văn Sẽ có thể hiểu được ý Nếu hệ có nghi Bèn đi hỏi Mà người bị hỏi là kẻ Chọn chẳng có một việc gì Thì cũng không sao chữ đối với người bận rộn suốt ngày hoặc người đang gặp đủ chuyện phiền phức nỡ nào bắt người ta phải nhọc nhằn thêm quan già rồi chẳng thể đáp ứng những câu hỏi ngay như thầy đức sâm vì chuyện chùa thọ lượng ở giang tây và chuyên viên quy hoạch tỉnh ấy lập kế hoạch trưng thu tài sản nhà chùa mà bận biểu thành bệnh cùng chớ nên gây thêm mệt nhọc cho thầy ấy. Lá thư số 113 Thư trả lời cư sĩ Một tông tình Thư thứ năm Hơn 30 pháp danh Được viết trong một tờ giấy khác Chương trình của Lệ Trạch Liên Xạ rất hay Mắt quan giống như lòa từ khi mới sanh phải dùng cả kính lão lần kính lúp mới miễn cưỡng xem được. Vì thế, dùng chữ phần nhiều không đúng pháp. Từ rầy trở đi, xin đừng gửi thư đến nữa, gửi tới nhất quyết không trả lời. Có ai muốn quy y, hãy bảo họ quy y với vị tăng ở nơi ấy hoặc quy y với pháp sư Đức Sâm. Nếu chẳng thông cảm tức là muốn cho quan vĩnh viễn chẳng thấy được ánh mặt trời trong khoảng thời gian tạm bợ. Buổi sáng không bảo đảm được buổi tối này. Chắc quý vị cũng chẳng đến nỗi không thấu hiểu tình người như thế đâu. Ngày 12 tháng 11 năm Dân Quốc 28, 1939 Mắt quan suy yếu như thế là do tốt nghiệp cảm thành Trọng liên xã chớ nên cầu nguyện cho quan Mà cũng đừng bắt trước người đời vô chi Chúc thọ gây bại hoại cho Phật môn Suốt đời quan nghe thấy chuyện Tăng được chúc thọ mà thẹn dùm Các ông hãy tự mình tu trì Đừng đội tên quan vào thói tục vô đạo lý ấy Để những người có chi kiến chê cười sát rạc vậy Lá thư số 114 Thư trả lời cư sĩ Một tông tình Thư thứ sáu Pháp danh gửi lầm là ở chỗ gần Chừng mấy bữa nữa sẽ gửi đến Đã viết tờ khác Ghi những tên được thêm vào hôm nay Để gửi đi Chắc sẽ không sai nữa quan già rồi Một lực lận tinh thần đều không đủ Từ rầy đừng gửi thư tới nữa Cũng đừng giới thiệu người khác đến quy y Do buổi sáng không bảo đảm được buổi tối Nếu chết thì cũng chỉ vì nhọc nhằn Nếu không chết thì cũng không thể duy trì lâu dài Chuyện bị sai khiến này Mà nên lo an hưởng tuổi già Chứ không nên già rồi mà vẫn phải vất vả từ năm dân quốc thứ bảy 1918 đến nay quan hàng ngày bận biểu vì người khác Nay có muốn vì người khác bận biểu Thì một lực đã không thể sử dụng được nữa rồi Đối với các vị có cùng chí hướng Đều nên đem lời này nói với họ Để đôi bên khỏi uổng phí tâm tư Mà hoàn toàn chẳng có lợi ích gì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 Nay đặt pháp danh cho hai người ấy Viết riêng trong một tờ giấy khác Còn khai thị từng tầng Thì không thể viết đầy đủ được Nay gửi cho hai người ấy Tình đồ ngũ kinh Tình đồ thập yếu Ấn quan văn sao Gia ngôn lục Mỗi người một bộ Xếp thành một gối Tổng cộng là hai gối Để làm khai thị Từ rầy về sau đừng gửi thư đến hay giới thiệu người khác quy y vì không có sức để thù tiếp. Nếu thỉnh kinh sách từ Hoàng Hóa xã cũng chớ thuận tiện gửi thư cho quan. Ngày mùng 6 tháng 11 năm Dân Quốc 24 1935 Lá thư số 116 Thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Độc Sơn Thư thứ nhất Liễu sanh thoát tử là chuyện lớn nhất trong đời người Pháp môn niệm Phật là một pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp Pháp này trên đến đặng giác Bồ Tát Dưới đến tội nhân nghịch ác đều nên tu tập Điều có thể cậy vào Phật từ lực vạn sanh Tây Phương trong đời này Công đức được dụng của Pháp này khác hẳn với hết thảy Pháp Đại Tiểu Thừa đã được nói trong cả một đời Đức Phật. Vì sao vậy? Do hết thảy các Pháp Đại Tiểu Thừa đều phải cậy vào sức giới định huệ của chính mình để liệu sanh tử. Đừng nói là phàm phu đầy giấy triền phượt chẳng thể liệu ngay như bậc thánh nhân đã chứng sơ nhị tam quả vẫn chẳng thể liễu được tứ quả a la hán mới liễu được đây là ước theo phía tiểu thừa mà nói nếu nói theo phía viên giáo sở ngộ thuộc địa vị ngũ phẩm đã bằng với phật nhưng vẫn chưa đoạn được kiến hoặc sau khi đã viên mãn các tâm thuộc ngũ phẩm rồi đoạn được kiến hoặc liền chứng địa vị sơ tính Bồ Tát thuộc địa vị này Điếu xét trên phương diện đoạn hoặc Thì giống như sơ quả trong tiểu thừa Nhưng công đức, trí huệ, thần thông, đạo lực Vượt trội sơ quả ngàn vàng ức ức lần Cho đến khi viên mạng tâm lục tính rồi Đoạn sạch tư hoặc mới chứng thất tính Bồ Tát thuộc địa vị này mới liệu sanh tử Liệu sanh thoát tử nào phải là chuyên giới Do vậy biết rằng cậy vào tự lực để liệu sanh tử khó lắm Khó như lên trời Bồ Tát thuộc địa vị lột tính Còn chưa thể liệu Huống là phàm phu đầy giấy hoặc nghiệp ư Chỉ có pháp môn tịnh độ cậy vào đại từ bi nguyện lực của a di đà phật bất luận già trẻ trai gái sang hiền trí ngu tài gia xuất gia hề có ai chịu sanh lòng tin chân thật phát nguyện thiết tha chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu phật thì trong đời này không một ai chẳng được vàng sanh khi lâm chung trong cõi đời Người niệm Phật thì đông Nhưng ít kệ vạn sanh là vì Một chẳng tuân lời Phật dạy Miệng nói vạn sanh Tâm luyến trần cảnh hai Chẳng dạy quyến thuộc niệm Phật Và chẳng nói sẵn lợi ích của việc chờ niệm Và những họa hại do phô trương bày vẽ mù quáng Tắm rửa, thay quần áo sẵn, hỏi chuyện, khóc lóc, vân vân Đến khi lâm chung, quyến thuộc chẳng những không trợ niệm mà trái lại còn phá hoại chánh niệm. Thất bại lúc sắp thành công, truyền ma chay vẫn tuân theo sự thấy biết của thế tục, khiến cho người chết bị chìm đắm trong biển khổ sanh tử, chẳng đáng buồn ư. Ông Ngô Đình Kiệt vạn sanh được đắc lực là nhờ cả nhà chờ niệm Cả nhà có thể chờ niệm là do Huệ chung đã quen nghe ông nói đến lợi ích do chờ niệm và họa hại do bày vẽ mù quáng mà ra, khiến cho ông đình kiệt được an tường qua đời trong tiếng niệm Phật. Mất rồi, mặt vẫn tươi nhuận, tay chân duỗi thẳng, người cả một vùng thấy điều kinh dị. Độ biết Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, Pháp lực chẳng thể nghĩ bàn Chúng sanh tâm lực chẳng thể nghĩ bàn Hết thầy chúng sanh đều sẵn có tâm lực chẳng thể nghĩ bàn Do không có Phật lực, Pháp lực gia trì Nên chỉ có thể tạo nghiệp chẳng thể thọ dụng được Uống sẵn có Phật tánh mà chọn chẳng được lợi ích Một mai nghe thiền chi thức chỉ dày Quy mạng gieo lòng thành được cảm ứng đạo giao với lời thề từ bi của Đức Phật cậy vào Phật từ lực vạn sanh Tây Phương. Nhìn lại sáu đường, qua lại như bánh xe, hết lên cao lại xoay xuống thấp khôn ngăn thương xót. mây được con cháu đều sẵn túc căn, cả nhà quy y cùng tu tịnh nghiệp, một ấp độc sơn vượt trội các ấp đều khi sống sẽ chứng nhập chỗ sâu thẳm của thánh hiền lúc thác lên bờ cội như lai mới chẳng thẹn là có người sánh cùng trời đất xưng thành ba ngôi đích thân là đệ tử phật di đà là bạn tốt trong hải hội lá thư số 117 thư trả lời cư sĩ dương huệ phương ở độc sơn Thứ thứ hai Chúng ta từ vô thủy đến nay Ai nấy đều có tốt nghiệp Đều có tốt thiện Kẻ khéo dụng tâm Dầu ác nghiệp phát hiện Vẫn có thể tăng trưởng thiện căn Kẻ chẳng khéo dụng tâm Dẫu thiện căn phát hiện Vẫn tăng trưởng ác nghiệp Ông bị đau chân, kiết lỵ, đau mắt Là do tốt nghiệp Do niệm Phật mà chuyển báo nặng đời sau Thành báo nhẹ chống đời này Con người chuyện gì cũng chỉ nên thuận theo thiên lý nhân tình mà làm Thì đời này tuy không được hưởng lợi ích lớn lao Nhưng sẽ ngấm ngầm tiêu trừ nghiệp chướng Tăng trưởng phước huệ mà chẳng hay chẳng biết Hãy nên càng thêm nỗ lực để làm bằng khoáng hồng được vạn sanh Lá thư số 118 Thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Độc Sơn thư thứ ba Thư nhận được đầy đủ Mùng 10 tháng 10 năm trước quan tị nạn sang Linh Nham Sơn Tự Cách Tô Châu hơn 20 dặm Nay đã 79 tuổi rồi Sẽ chết trong sớm tối Một lực suy đến tột cùng phải nhờ vào kính lão Lựng kính lúc mới thấy lờ mờ Để xem thư gửi tới Và viết thư trả lời Sau này đừng gửi thư đến nữa Cứ coi quan như đã mất rồi Hoặc mắt chẳng xem được nữa Có ai phát tâm Hãy báo họ quy y với vị tăng nơi ấy Cho đôi bên khỏi nhọc chí Mà điều chẳng ít lợi gì Phàm những ai quy y đều phải chuyên chú giữ vẹn luân thường chọn hết bổn phận dứt lòng tà giữ lòng thành kiên giết ăn chay tính nguyện niệm phật cầu sanh tây phương ngõ hầu chẳng phụ cái danh quy y tam bảo nếu không chính là dùng thân để bán pháp là tội nhân trong cả phật giáo lẫn nho giáo chẳng phải là đệ tử phật Chuyện hoàng hóa xả quan chẳng hội đến Hiện thời khốn khó gian nan Không có sức để tặng sách Mà đường xá lại tắc nghẽn Bu phí đắt đỏ Không có biện pháp nào hết Bu phí cho mỗi bu kiện là một cắt năm xu Chuyển một lần xe hơi Bu điện tính thêm bốn cắt nữa hai ba bốn năm lần chuyển Sẽ tốn hơn hai đồng nhưng binh lính giặc cướp đầy dẫy chẳng biết có chuyển được đến nơi hay không phàm những người thỉnh kinh đều phải gửi tiền đến trước rồi theo kỳ hạn giao sách nhưng giao cho bưu cục họ chỉ ghi vào sổ thôi tới nơi hay không họ chẳng chịu trách nhiệm nếu thịnh kinh sách hãy gửi thẳng đến chùa báo quốc ở tô châu quan chẳng thể chuyển dùm giá giấy và công thợ ngày một đắt dừng lên. Người học Phật nên cực lực quý trọng kinh sách, nếu không khó thể mua hay thỉnh được. Gửi kèm cho ông một tờ, một bức thư trả lời khắp để làm khai thị, một tờ kinh nghiệm dược phương để làm phương tiện ngày rằm tháng ba Hãy nên đối với những người quy y Đừng gửi thư tới mà cũng đừng giới thiệu người khác quy y do không có một lực để thù tiếp. Lá thư số 119 Thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Độc Sơn Thư thứ tư Hai lá thư nhận được trước sau ba ngày Quý châu đường xa Người quy y Nên chọn vị nào chân thật tu trì nếu là hàng lơ lửng, ơ hờ và chẳng hiếu, chẳng hiền Đều trở nên giới thiệu quy y với quan Đối với chuyện hương kính có hay không đều được Nếu gửi bằng bưu phiếu chỉ nên lấy một cách làm hàng Năm cách lần này quả thật là vô dụng Nếu gửi kinh sách ra ngoài quốc Thì một gói phải tốn hai đồng mới gửi được Nhưng đấy cũng là chuyện rất nhỏ vì nếu gửi nhiều Có thể gửi kèm trong rương đựng hàng hóa Chứ còn thỉnh thoảng gửi một gói Thì chỉ có thể gửi riêng lẻ Nói đến Pháp Sư Đức Sâm Tỳ quan chẳng dám phiền Do thầy ấy thường hay bệnh Lại quá bận việc Nếu bày ra chuyện này Ác thầy ấy sẽ nhọc nhằn thành bệnh quan nào dám để thầy ấy cảnh lấy chuyện khổ này So ra thể chất thầy ấy còn yếu hơn quan nữa Vì thế chẳng muốn gây phiền cho thầy ấy Phàm ai quy y đều phải chú trọng Kiên giết, ăn chay, giữ vẹn luân thường Chọn hết bổn phận Đừng làm các điều ác vẫn vâng làm các điều lành Hồng làm gương mẫu cho người chẳng tin tưởng Phật Pháp Khiến cho hết thầy những kẻ không tin sẽ tăng trưởng tính tâm thì lợi ích ấy rộng lớn lắm. Mong hãy sáng suốt soi xét, một lá thư trả lời khắp là khai thị châu đáo nhất. Hãy nên nói với mọi người thì sẽ chẳng uống đời này và dịp gặp gỡ này vậy. Ngày mùng 7 tháng 8 năm Dân Quốc 28 1939 Lá thư số 120 Thư trả lời cư sĩ La Tịnh Ngô Thư thứ nhất Các hạ đã biết Pháp môn tịnh độ Chỉ nên nhất trí tu trì Cần gì phải quy y quan với các hạ làm liên hữu là được rồi Cần biết người học Phật Nguyện khắp mọi người đều biết Phật Pháp Dẫu là người oán thù Hết sức sâu nặng với mình cúng nguyện cho người ấy mau thoát sanh tử. Đối với chuyện quy y thì chẳng dám tùy tiện. Kẻ nào dùng tâm kinh mạng đến cầu quy y tam bảo mà chấp nhận thì chính là từ khinh Phật Pháp mà cũng chẳng thể làm cho kẻ ấy gieo thiền căn sâu xa được. Ở đây, do tuân theo nghị lý trụ trì Pháp Đạo nên khác với trường hợp trên vì kẻ quy y bằng cái tâm khinh mạng ấy sẽ không cách nào sanh lòng thành kính cho được. Trong thế gian, học một tài, một nghề, nghề tầm thường nhất là cạo đầu, chữa chân. Khi bái sư còn phải ba lần lạy, chín lần khấu đầu, huống là quy y Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo, để mong liệu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh mà chọn chẳng chịu dùng một câu từ nhúng mình Nói xuông một câu nhúng mình còn không chịu nói Chỉ dùng hai chữ kính trình cho xong chuyện quan tuy tầm thường ngu độn nào dám tự khinh Vì thế xin các hạ hãy chỉ dốc sức tu trì Không cần phải quy y nữa Ngày mùng 6 tháng Giêng